Thank you. ngờ là nó cũng có nghe rằng mấy chiếc tương lai như vậy em chẳng cần để yên từ một cô bố không rõ với con cùng quy định lặng nhìn dòng như non sông phố bồi thêm một lần này